是日是如是昼，có tên hay tia rồi rong ly chan lọ có yua lúa của y lên xin dù chỉ muốn lúa có lối chỉ đầm mù có yua gió thay thủ lúa cũ cha lọ giòn nụ nó xôi giá từ giờ ta có từ trình cho có cho tên đu cho do tia cho lu ê ua chi tao cho lúa đã chi thao cây mưa cũ cho chia cùng nhau y lên trong trong cho lúc cuồng mùa giờ cũng gió bao gió khe lưu nhúa trong ly nồng trời cũ tư chi khi lúc chia lo lưu cao nụ lời chia cầu son nun nó soya từ giờ ta có từ trình cho có cho tên lu cho do tia cho lu e ua chi tao cho lùa đã chi thâu cây mưa cụ cho chia cụ nhỏ y lên trong trắng cho lúc cuộc mùa gió cũng gió bao gió kẻ lưu nhũa trong lý nòng trời cũ tư chi khi lũ chia lò lũ cao lũ đời chia cầu trang ban tại trong câu ban trở lại ba yên lúa gì có lòng lù lù rong y già lì lù ba thời rong rong ta trừ tua chế bí rèn chỉ cài múa cũ cho chiêng dầu tung gió bao gió kẻ dù nhúa trong ly nồng trời cũ tư chi hay lũ chia lò lũ cao nụ đời chia có vũ công giòn nụ nô xôi nhá từ giờ ta có từ trình cho có cho tên nu cho do tia cho lúa ê úa chi tao cho lúa đã chi thao cây mua cụ cho chia cụ nhỏ y lấy trông trắng cho lúc cuộc mùa giọt cũng gió bao gió kẽ lưu nhũa trong ly nồng trời cô tư chi khi lũ chia lò lũ cao nụ đời chia có cô cao ban 山都知。不đời trong câu ban cho lại ba yên lúa gì có lòng lù lù rong y già dạ lì lũ ba thời rong rong ta chưa tua chế bí rèn hai lù lô cũ lũ chỉ cài mua cũ cho chiang giờ tung giờ bao gió kẻ dù nhúa trong ly nồng trẻ cô tư chi khi lũ chia lọt lùi đời chia có mỗi cơ để cùng cùng sao hay lo lùi lung chỉ nụ non cứ chan đun sao hay lo lùi lung chỉ nụ non cứ chan đun đời rong rong ta du toa che bi den hai lu lu cu lu chi cao mu cu cho chan do tuong do pao do ke lu duong li no che du du chi he lu xu biết lo lu con nụ lời chia có vui câu